trời soi chiếu thế gian huy hoàng thay pháp phật nhiệm màu cùng nhau hát vang cùng nhau tán dương pháp phật nhiệm màu hồng thái dương chiếu soi đặng chúng sinh thoát khỏi mê lầm hạnh phúc thay thế gian này nhiều sáng soi bởi pháp phật nhiệm màu hạnh phúc thay thế soi chiếu thế gian huy hoàng thay pháp phật nhiệm màu cùng nhau hát vang cùng nhau tán dương pháp phật nhiệm thank you soi chiều thế gian huy hoàng thay pháp phật nhiệm màu cùng nhau hát vang cùng nhau cát dương pháp phật nhiệm màu vầng thái dương chưa soi đàn chúng sinh thoát khỏi mê lầm hạnh phúc thay thế gian này nhiều sáng soi bởi pháp soi chiếu thế gian huy hoàng thay pháp phật nhiệm màu cùng nhau hát vang cùng nhau cát dương pháp phật nhiệm màu đồng thái dương chiếu soi đàn chúng sinh